nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt người vì anh có yêu duyên chỉ còn nhận lấy yêu phiền chỉ vì anh vô tâm một điều đơn giản lắm chăm lo em anh cũng không chọn

rồi có cô đơn từng dòng tin đến buồn tặng cho ai vẫn thấy điều gì đến sẽ đến anh không thể níu